bạn đã có con à? Riêng tôi, tôi có đến 42 đứa con Chúng nó rất ngoan, nhưng đôi khi cũng nghịch lắm Ôi, tôi cảm thấy thật là nhức đầu và mỏi cổ Mỗi lần như vậy, tôi chỉ cần uống Panadol Panadol nhanh chóng làm dịu cơn nhức đầu P-A-N-A-D-O-L Panadol nhanh chóng làm dịu cơn đau Paracetamol là một vật chất Panadol Không được uống rượu khi dùng thuốc Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng